Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021, tức ngày 1 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ mùi, tháng ất mùi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỷ mùi hôm nay là đinh sửu, ất sửu. Con giáp xung tháng ất mùi là kỷ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu. Người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này sẽ phải đối mặt với không ít biến cố dưới sức ảnh hưởng của cục diện Tý mùi tương hại Điểm sáng duy nhất trong ngày hôm nay chính là ở phương diện tài lộc do thiên tài mang tới. Bản mệnh dễ có cơ hội phát tài nhanh bằng các nguồn thu từ nghề phụ, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc. Tuy nhiên, ngũ hành thủy thổ xung khắc lại khiến chuyện tình cảm của con giáp này rơi vào những tình huống khó xử. Mâu thuẫn hiểu lầm liên tiếp khiến đôi bạn ngày một xa cách. Cả hai nên ngồi lại, cùng giải bày chia sẻ những tâm tư suy nghĩ của mình thì mới mong tìm lại được tiếng nói chung giữa hai người. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. hai Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, sửu mùi tương xung, người tuổi sửu cần lưu tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ của mình. Những ý kiến bất đồng sẽ là khởi đầu của mọi mâu thuẫn đó. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn cũng nên biết lắng nghe và cẩn trọng trong cách hành xử nói năng của mình, tránh đẩy mọi việc đi quá xa, Tỷ kiến xuất hiện trong ngày hôm nay là lời nhắc nhở con giáp này cần tránh xa những chuyện thị phi, chia bè phái, tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Tốt hơn hết là hãy tập trung vào công việc của mình thôi nhé. Ngày thổ khí quá vượng, bản mệnh càng không thể coi thường sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có tiền sử các bệnh về tim mạch, máu huyết. Bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo lại sức lao động, tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng đến sức khỏe về sau. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tý. ba Tử vi tuổi dần Chính quan trợ mệnh, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi dần gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn bao giờ hết. Có các thần này ở bên, những người tham gia thi cử, ứng tuyển sẽ dễ dàng đạt được những thành tích tốt đẹp. Chỉ cần bạn tự tin vào những kiến thức mà bản thân có được, sự nỗ lực không ngừng của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng.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 Hôm nay Mão mùi bán hợp, người tuổi Mão sẽ đón ngày mới với nhiều tin vui. Công việc khởi sắc theo chiều hướng vô cùng tích cực, vận trình sự nghiệp của bạn từ đó mà có những bước tiến triển không ngừng. Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến kẻ tiểu nhân tỏ ra ganh tị muốn hạ bệ bạn bất cứ khi nào có cơ hội. Với sự xuất hiện của thiên quan, bạn không thể không có lòng đề phòng trong thời điểm này. Luôn cẩn trọng với từng quyết định của bản thân là lời khuyên mà lịch ngày tốt muốn gửi đến bạn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 bạn có thể cuốn vào những cuộc tranh đấu ngầm trốn công sở và trở thành mục tiêu để tấn công bất cứ lúc nào. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng trở nên khó hòa hợp hơn. Từ những chuyện nhỏ nhặt, chúng lớn dần và trở thành những mâu thuẫn khó có thể hóa giải. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng thổi bùng ngọn lửa xung đột, bạn sẽ tiến gần đến bờ vực của sự đổ vỡ đó. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày một âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh,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 Hôm nay được quý nhân tam hội ở bên giúp sức, người tuổi ngọ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được đề ra. Bạn đang dần tiến gần đến với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cánh cửa thành công đang mở ra trước mắt bạn. Người tuổi ngọ đang làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do tìm thấy cơ hội để khẳng định bản thân dưới sự che chở của thiên ấn. Tài trí và năng lực của bạn sẽ sớm lọt vào mắt xanh của cấp trên và lãnh đạo thôi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 công việc vẫn cứ bộn bề mà bạn liên tục vướng phải những bất đồng tranh cãi không đáng có. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi mớ bòng bong này thì tiến độ công việc của bạn sẽ ngày càng chậm hơn đó. Sức khỏe của con giáp tuổi mùi có dấu hiệu sụt giảm trong ngày thổ khí vượng như hôm nay. Ngủ quá muộn, ăn uống không đủ chất có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bản mệnh nên xem lại chế độ ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi của mình để có những điều chỉnh phù hợp.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 Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ, 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ do thực thần đem tới. Đặc biệt là với những kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do. Đây là cơ hội để bạn có thể bứt phá vươn tới thành công. Thổ sinh kim, tình cảm giữa các cặp đôi ngày càng nồng nàn thắm thiết,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 Bạn nên giữ bình tĩnh, xem xét lại từng vấn đề và nhanh chóng tìm ra lỗi sai để có thể sửa chữa kịp thời trong hoàn cảnh cho phép. Bạn cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nếu không muốn gục ngã trong thời điểm này. Đã đến lúc bạn nhìn nhận và thực hiện một cách nghiêm túc chế độ sinh hoạt một cảnh lành mạnh hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Người tuổi hợi nhờ cục diện bán hợp mà công việc trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có thể mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác hai bên đều có lợi hiếm có. Hãy chờ đợi xem sao nhé. Lại thêm các thần chính quan trợ vận, bạn sẽ sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ngày này. Quả đúng là con giáp có năng lực xử lý vấn đề không thể chê vào đâu được. Thổ khắc thủy, bản mệnh đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn.